này nó phàn nàn nó bảo là anh hợp lúc này anh kỳ quá anh ấy sao mẹ ơi thi thoảng mà giận nên cứ mày với tao thì tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào nó bảo không con mắc cỡ lắm ở hai con là còn mắc cỡ cái gì đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ có xấu hổ lắm có xấu hổ cái gì bây giờ nhá thứ nhất trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không <laughs> rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không chồng nó nằm gần nó ra đường thơm như mít ấy, nó gái nó nịnh như hoa về nhà mặt chào vợ một đống như này thì thằng nào nó thích đúng rồi à, thế thì bây giờ ấy tôi đi tôi mua trong 4 năm cái áo ngủ một lúc tôi lựa màu uh, hường này màu xanh lạc này màu trắng này mà von ấy nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung khi cứ chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó <laughs> vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra cái quần trong cũng phải là quần ren nhìn cho nó hấp dẫn trời ơi thế <laughs> thế này à, đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều không được làm bè với đàn ông không ai thích nói nhiều yeah. Dạ. khi mà say thì vào anh ơi anh mệt không pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó nó thấy thoải mái nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền <laughs> vừa được vợ thế này thì đi đâu đúng không là không phải ăn vụng nữa <laughs> còn cách nào để cô dạy ờ, hai vợ chồng nó hạnh phúc nữa không cô có chứ cách nào nữa cô à, ví dụ mà chồng đi ra ngoài ừ. cho đi nhưng anh đi mấy giờ anh về anh đi tới đâu hoặc là em đi cùng nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi em không phải xấu ừ. nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp cho hấp dẫn lên đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó nó quê mùa quá nhìn bạn nó nhìn vợ mình mắc cỡ nó không cho đi tôi ra tôi mua đồ xịn mua đầm xịn tôi mua trang sức cho đeo tôi mua giỏ sắt cho đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng ừ. khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ đầu tiên nó xấu hổ nó không mặc chú ạ nó cứ chơi cái đồ của lâm đồng ấy <laughs> tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu thay đổi ngay lập tức đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha <laughs> có nha ủa vậy hả có nha. luôn hả có chứ là sao lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ à. mạnh ai nói tám thằng kia nhiều khi nó gãy lưng đâu được <laughs> bảo thì nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái nó cao có tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng mua đồ chơi thật nhiều đổ ra đấy cho nó chơi một kệ nó à. <laughs> hai vị chồng đi vô đóng cửa nhà tám lại kỳ lưng cho chồng rồi khen lấy cái bàn chải kỳ cái chân cái cẳng ấy nó nó thấy con tâm lý nó đâu đi đâu được thế bắt đầu từ đấy vậy thì hai đứa tám chồng đấy à. tôi là Trần Thanh Mai Ờ, Việt kiều của Hàn Quốc. Oh. Ở ờ, Hàn Quốc 12 à, 20 năm. À. Trở về Việt Nam được 9 năm. À. Từ lúc về cưới con dâu là ở Việt Nam luôn không về nữa. Năm nay mình 60 à, tuổi rồi, làm cái nghề à, xây dựng và đầu tư. Dạ. Trong dự án thì có ông xã là người Hàn Quốc. Ồ. Oh. À. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 갑니다. À. Thì cho gửi lời chào đến à, các bạn MC cũng như tất cả các khán giả trong trường quay và xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liên, nay con 29 à, tuổi, con làm nghề nội trợ. Chị làm dâu của mẹ dạ. 9 năm rồi. Dạ, được 8 năm mấy. À, nhưng mình có em bé chưa chị hả? Dạ, có hai em bé rồi à. bé 7 à, tuổi bé 5 tuổi wow <laughs> chúc mừng luôn phải nói là khi mà nhìn cô không ai đoán cô 60 tuổi cả Đúng rồi. Cô có thể à, cho chương trình được biết là những cái ngày đầu tiên gặp gỡ cô con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận thế nào người cô con gái này? Khi mình lên Lâm Đồng thì à, đi công tác với một cái dự án để làm xây dựng á thì anh làm chung với lại anh trai con bác của cháu thế thì cô sang cô nấu cơm dùm cho anh nhà có khách lúc đó là ông xã tôi là người nước ngoài mới đi đến cái vùng sâu vùng xa là người ta cũng như là nâng trọng lắm thì người ta mới đưa người để phục vụ bữa ăn các thứ thì tôi thấy cháu dễ thương nhưng mà lúc bấy giờ chưa có nghĩ gì đâu mà chủ yếu là ông già chồng cái ông người hàn này ông ấy bảo là cho bác chụp một tấm hình được không thì lúc bấy giờ con trai tôi ở mỹ mới về cũng đang đi muốn kiếm dâu thế bảo ông xem kỹ đi nha này gái ở trên miền quê này rồi xuống thành phố có sống được không hay sau rồi lại đua đòi nó khó thì ông bảo tôi nhìn con bé này mặt hậu hĩnh bà cứ đem nó về làm kế toán công ty trước đi, rồi mình ờ, xem thích nhất nó thế nào thế thì cháu về dưới này làm kế toán trong thời gian làm kế toán thì bác cũng dạy cho nấu ăn dạy làm kim chi và dạy làm tất cả các món ăn hàn quốc thì cháu này cũng rất khéo khi nấu thì bố thích lắm bố ấy bảo là con này được đấy nó cũng thông minh bà cưới đi thế mà lấy ngày xưa tôi mê tín thì tôi bảo này tôi coi đi coi bói hai cái tuổi tôi bảo người ta cứ bảo không được thằng chồng hơn vợ một tuổi à. tôi coi bói về thì tôi bảo này không được đâu hai cái tuổi này về nhớ con mình có chuyện gì nó ngắn ngủi không thích ông già ông mới xúi thằng con trai ông bảo bây giờ mày cứ nói dối mẹ đi để chừng ba bốn tháng sau đi rồi nói với mẹ là con cũng có bầu với con rồi nói dối thì thằng con trai nó bảo được không ba ổn không hai biết nó rù riêng sao nữa cái lúc mình về nó bảo uh, liên nó học gần xong rồi mà giờ sang làm cho mẹ thấy nó nhớ nhà nó muốn về nhà thì con mới cho con bé này về nghỉ phép được 5-6 ngày á thì nó mới gọi nó bảo mẹ mẹ giờ con nó ở với cố có bầu thì mẹ tính sao cái mình nói thật không đó con người ta con gái nhà mày mày làm ăn kỳ cục à tôi mắng nó xối xả rồi tôi lại gọi điện cho ông bà này thì bố mẹ cũng có gửi gắm tôi bảo con tôi nó nói vậy nhưng mà tôi không biết làm sao mà nếu lỡ vậy thì giờ anh tỉnh anh chị tính thế nào bà bảo giờ tôi gửi cho chị đi tôi đâu có biết nó ở nhà chị thì tự chị phải xử lý chứ sao tôi biết được bà <laughs> xui bà nói vậy thì mình mà thôi chết rồi phen này thì chắc là phải đi cưới bố nó luôn rồi chứ bây giờ mà nó lỡ thế này mà cháu nhà mình thì đưa cho thằng nào nó nuôi thì nó đánh cháu mình chết không được rồi sau đó là uh, bắt đầu mình tiến hành luôn thì mới điện về hàn quốc ông nội bà nội Hàn Quốc sang để đám cưới những cái ngày đầu ừ. tiên á chị ừ. có ấn tượng gì với mẹ chồng không à, ngày đầu tiên thì à, mẹ chỉ lên là làm khách của nhà anh thôi nên mình mình cảm thấy đây là khách thôi cho nên là thấy mẹ thoải mái lắm chứ không phải là đem đi à, xem mắt con dâu này kia mà có áp lực nhưng khi mình biết mình sẽ làm dâu mẹ thì mình cảm nhận đây là người mẹ chồng thế nào Dạ thì tại vì em xuống em làm cho mẹ là ở chung rồi nên biết cái tính của mẹ là thẳng thắn cũng có nóng tính nữa. Lúc về làm dâu có sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ, sợ lắm, <laughs> sợ như cọp vậy đó. Có bao giờ bị ờ, mẹ chồng la chưa? Dạ, dạ có chứ. Sai cái gì là mẹ la liền luôn. Chứ không có để bụng. Với lúc về làm dâu thì cô có thấy rằng nó khác so với lúc mà làm nhân viên mình lúc đầu không? Khác. Khác sao cô? nó đi theo nó nịnh ông già chồng chứ nó không có lệnh tươi ủa kỳ vậy tại ông già binh quá ông già binh dâu lắm ông nói là hiện nay ở hàn quốc thiếu rất nhiều phụ nữ và phụ nữ rất được tôn trọng thì ông theo cái nếp sống ở bên đó ngày trước thì hàn quốc là cái thời tôi đi làm dâu là khó khăn vô cùng khổ vô cùng luôn hơn ngoài bắc mà ra giáo rất là nhiều khi mà muốn đi ra ngoài thì phải đứng khoanh tay cúi rạp người xuống thưa mẹ con đi chợ sau 10 phút quay đi giật lùi trở ra chứ không được quay lưng mà đi đâu oh. gì đó hả dạ từ ngày tôi làm dâu này ba mươi mấy năm nhưng chưa bao giờ ngồi chung cơm với bố chồng ngoại trừ bố mẹ chồng sang việt nam ở bên đó là phụ nữ ngồi bàn dưới đàn ông con trai với chồng là ngồi mâm trên à dạ nhưng mà lúc mà cô dâu về cô có áp dụng cái đó không hay là thoải mái hơn không mình làm dâu nhiều vất vả quá đến khi con nó về thì cứ nghĩ nó là con gái thôi Vì cô có hai con trai không có con gái nhưng mà có những cái thực ra là nó cũng không được như mình muốn bởi vì bây giờ lớp trẻ thì nếu mình nằm căng quá đấy thì nó nghe chồng nó thằng chồng nó nằm căng với mình thì mình mất con ừ. đôi khi lại phải nhường nó nữa đấy cho ạ <laughs> nhưng mà cho con hỏi tí là ở nhà cô với chị là có điểm nào hợp với nhau không có những cái điểm gọi là muốn học cái món này món nọ món kia về nấu ăn là hợp nhau hoặc vấn đề chi tiêu tài chính là không hạp bởi vì nó keo kiệt chúng sò mẹ chồng thì quá hoang cô ơi vậy là cô phải mừng chứ cô thì mình mừng nhưng mà đôi khi á thằng con mình nó bị o ép vì sao <laughs> nhưng mà nó có keo với mẹ chồng không không mẹ chồng mà muốn cái gì thì cũng biết ý Vậy lắm rồi rồi ăn uống có hợp nhau không dạ ăn uống thì à, mẹ nấu ngon lắm nên <laughs> không Còn có cái gì hả? em em nấu nhưng mà toàn mấy món luộc thì em nấu được <laughs> chú biết tôi gọi đó là cái gì không gì cô dâu ba luộc là, sao là luộc không luộc trứng luộc gạo luộc <laughs> em thấy ờ, còn những điều gì mà em hợp với mẹ chồng nữa đi mua sắm à mua sắm là mẹ dắt đi mua toàn là mẹ chọn à, mẹ kêu là cái mắt thẩm mỹ em muốn có <laughs> cô dẫn đi mua là mua toàn bộ hết từ ờ, tết từ kể cả những cái nhỏ nhất của phụ nữ cũng là mẹ chồng mua mới hấp dẫn chứ nó mua là vứt <laughs> nó về nó phàn nàn nó bảo là anh hợp lúc này anh kỳ quá anh ấy sao mẹ ơi thi thoảng mà giận nên cứ mày với tao thế tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào nó bảo không con mắc cỡ lắm bảo hai con là còn mắc cỡ cái gì đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ có xấu hổ lắm và xấu hổ cái gì bây giờ nhá thứ nhất trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không trong nó nằm gần nó ra đường thơm như mít ý, nó gái nó nịnh như hoa về nhà mặt cho vợ cũng một đống thế này thì thằng nào nó thích đúng rồi không? thế thì bây giờ ấy tôi đi tôi mua cho bốn năm cái áo ngủ một lúc tôi lựa màu à, hường này màu xanh lạc này màu trắng này mà von ấy nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung khi khi chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó <laughs> vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra cái quần trong cũng phải là quần ren nhìn cho nó hấp dẫn trời ơi thế thế à, đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều không được làm bè người đàn ông không ai thích nói nhiều khi mà say thì vào anh ơi anh mệt không pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó nó thấy thoải mái nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền <laughs> vừa được vợ thế này thì đi đâu đúng không là không phải ăn vụng nữa <laughs> còn cách nào để cô dạy ờ, hai vợ chồng nó hạnh phúc đúng không cô có chứ cách nào nữa cô à ví dụ mà chồng đi ra ngoài ừ. cho đi nhưng anh đi mấy giờ anh về anh đi tới đâu hoặc là em đi cùng nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi em không phải xấu nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp cho hấp dẫn lên đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó nó quê mùa quá nhìn bạn mới nhìn vợ mình mắc cỡ nó không cho đi tôi ra tôi mua đồ xịn mua đầm xịn tôi mua trang sức cho đeo tôi mua giỏ sắt cho đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng ừ. khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ đầu tiên nó xấu hổ nó không mặc chú ạ nó cứ chơi cái đồ của lâm đồng ấy tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu thay đổi ngay lập tức <laughs> đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha <laughs> có nha ủa vậy hả có nha có luôn hả có chứ làm sao lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ à. mạnh ai nấy tắm thằng kia nhiều khi nó gãy lưng đâu được <laughs> bảo wow. nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái nó câu có tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng mua đồ chơi thật nhiều đổ ra đấy cho nó chơi mà kệ nó à. hai vị chồng đi vô đóng cửa nhà tắm lại kỳ lưng cho chồng rồi cái lấy cái bàn chải ghi cái chân cái cẳng cái nó nó thấy con tâm lý nó đâu có đi đâu được thế bắt đầu từ đấy vậy thì hai đứa tắm chung đấy à. <laughs> sư phụ sư phụ thì có ai nào cô chăm sóc lương điện nước cho cô dâu không ừ, có có luôn cách nào như nào cô xanh đứa thứ hai xong cai sữa là hàng nó ốc ác không à không còn gì trơn á tôi mới đi mua một cái kem mắc nhất của Hàn Quốc gửi sang là gần 2 triệu một hũ nhỏ xíu à mua cho về và con tối con massage đi massage hôm nay có hàng đẹp rồi cô có thể cho con cái tên được chung đây là một mẹ chồng rất là tâm lý em thấy mẹ dạy những cái gì nãy giờ mà mình à, lo cho chồng này kia em có thực tập giống như mẹ không <laughs> có dạ, dạ. rồi thấy kết quả làm sao dạ hồi kia thì à, ảnh hay đi nhậu lắm tới à, có khi một hai giờ đêm mới về mà từ khi mẹ bày thì không có nhậu ngoài nữa mà về nhà nhậu chị cho em hỏi chút xíu nha hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không à, chưa hợp nhau thì à, cũng có chứ ạ à. cách đây mấy năm á là mẹ hay đi làm ở hà nội xa lắm có năm là tết không có về được em thì lo cúng kiến mùng một tết để em lo xong rồi em mới kêu thôi năm nay không có ba mẹ ở đây á thì um, xin chồng cái gọi điện cho mẹ với ba thì chắc là tết ba mẹ không có mở máy đâu ba mẹ liên lạc hoài không được cái mới xin chồng xin bác chồng là cho về quê cái em về quê cái à, mẹ gọi điện cái mẹ biết đang ở quê cái mẹ mẹ la mẹ kêu chứ con á là không có coi cha mẹ chồng ra gì hết á không có tôn trọng không có xin phép đi là không có phép tắt cái gọi cho ba em luôn kêu là về coi lại con đi nha nó đi không có xin phép ai hết á khi đó ba mẹ giận lắm giận dữ là dữ luôn gọi ba mẹ em xong là tắt luôn hỏi nghe giải thích luôn mẹ mà giận mẹ dạ. chồng giận là giận dữ lắm luôn á nhưng mà được có hai tiếng hồi sao à <laughs> rồi mình làm gì cho mẹ hết giận cứ đeo đẻ theo mẹ ơi này mẹ ơi kia chị mẹ ơi hoài là cũng xui à cũng siêu <laughs> theo những chuyện gì mà cô không hài lòng về con dâu nhiều nhất không có cái chuyện mà nó hay giấu giếm ví dụ như cô đi công tác ba bốn tháng chưa về rồi ở nhà nhiều khi con nó té đau chẳng hạn hay đi viện nó không dám nói nó sợ mình lo hoặc hai vợ chồng nó cái cọ nó giấu tôi gọi ra ngoài tôi bảo ra đây thằng chồng đi theo đấy nó đi ra chỗ khác mày đây là việc của đàn bà bắt đầu mới ngồi nên bây giờ tối hôm qua ngủ thấy thế nào có massage cho nó không có chăm sóc nó chưa rồi ăn mặc lại lôi cái đồ cũ thốc thách mặc đúng không nó nhìn nó chán đúng không nhưng mà con mệt có con dọn dẹp con mệt có mẹ không được mệt thì cho hai đứa nhỏ đồ chơi hay là cho nó ăn no nó ngủ đi rồi hai vợ chồng ngồi rù rì vẫn phải ăn mặc cho nó hấp dẫn lên quần áo nó sạch sẽ rồi ừ, sức cái đồ mẹ cho nó thơm á đàn ông mà nó hửi mùi nó điền à <laughs> cái là bắt đầu làm <laughs> nhớ như còn đây là kinh nghiệm nha con kinh nghiệm quý báu quý báu đó <laughs> kinh nghiệm dữ lắm tất luôn cả đó các con dâu chú ý như là phải chăm sóc chồng nhịn nhục chồng khi nó nóng thì mới giữ được hạnh phúc cứ bảo đàn ông có mèo nhưng mà 80% là do phụ nữ mà ra không biết tâm lý rồi đanh đá cá cày thì đàn ông nó chán ngay lập tức cô này mà tôi không cứu vãn là chồng đi chơi mất tiêu ấy thấy chưa hay quá còn chuyện con cháu sao tức là chăm con thì em để cho mẹ hay là em học hỏi mẹ hay là em tự chăm dạ em tự chăm đứa sau á thì à, mẹ chăm mẹ chăm hoàn toàn mẹ chăm như mẹ ruột vậy đó mẹ xong mẹ hơ rồi nói chung mẹ rửa ráy à, y như mẹ ruột vậy mẹ không có ghê tay như người ta nhưng mà à, cô có khi nào mà xen vô cái chuyện chăm con cháu có la nó gì nó có là... chứ la nữa hả cháu tôi mà xuống ký là tôi rầy à có khi về con bé nó xuống ký nó hỏi tại sao để con như này hai vợ chồng mày làm gì như này mà xứng đáng làm mẹ hả là khiếp vãi hồn phải nhanh chóng chăm tăng cân hoặc là chết với tôi dạ. Ôi nào em khóc vì mẹ chồng la em chưa dạ có chứ có hả khóc với chồng khóc chồng dạ. mét chồng đó hả dạ mét chồng nhưng mà chồng em lại rất là thương mẹ đứng ở giữa thì đâu có biết làm sao đâu chỉ biết im lặng im lặng luôn nói em ơi em bây giờ mẹ mẹ bây giờ mẹ áp lực nhiều lắm em cứ học theo là im lặng là vàng là được á em tại mẹ thẳng tính là mẹ nghĩ cái gì mẹ nói đó chứ gặp như những người mẹ khác thì họ ghim họ ghim họ đi mình sao à. <laughs> ừ Đấy, thế con dâu cũng à, hiểu tâm lý mẹ ha hôm nay thì cô có muốn cô con dâu mình thay đổi điều gì cô cứ nhắn nhủ cô luôn đi cô muốn con dâu là phải trung thực từ tài chính đến quan hệ phải minh bạch với gia đình chồng và chồng nếu mà ngại không nói với mẹ thì có thể nói với em chồng tâm sự với nó hoặc là nói với chồng hôm nay uh, có mẹ ở đây ha em muốn nói điều gì với mẹ muốn chia sẻ gì với mẹ hai mẹ con đứng lên với nhau nói chuyện với nhau cho tình cảm với nào con cảm ơn mẹ ừ, bấy lâu nay bao nhiêu thời gian qua là mẹ đã cưu mang cho con đã dạy dỗ con được như ngày hôm nay con rất cảm ơn mẹ đừng có nện chỗ nào không thích nói luôn <laughs> dạ không con con chỉ thích mẹ như vậy thôi mẹ đừng có thay đổi hơn nữa ôm ờ, mẹ đi nào chúc hai mẹ con cứ như thế nha hiểu nhau nhiều hơn chia sẻ nhau nhiều hơn đây là một kỷ niệm gửi tặng cho cô à, đây là một giá trị tinh thần của xem nhìn nó nhớ là chương trình tôi cũng mong tất cả các bà mẹ chồng hãy yêu con dâu như con gái yeah, dạ, <laughs> cảm ơn cô xin chào em xin Vân Linh xin chào chị Lê Lộc xin chào quý khán giả tôi tên Lê Trường ạ à, năm nay tôi 57 tuổi dạ. và đã nghỉ hưu ạ cô là ở đâu cô cô ở Hải Dương Hải Dương Nhưng mà con thì ở trên Hà Nội À. Ờ, con lên Hà Nội ờ, cô lên Hà Nội rồi bay hai mẹ con này bay từ hôm qua vào đây từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình cảm ơn cô rất Hay nhiều quá. À thì dạ. qua chương trình này thì cô lên tới Sài Gòn hôm qua cô mới nghĩ được mấy câu thơ wow. nhưng mà xin ờ, chương trình là cô cũng ờ, chưa nhớ hết thì cô có cuốn giấy đọc mạng muội có mấy câu thơ dạ mời à. cô đọc đi ạ à. hôm nay mùng 1 tháng 10 tôi từ Hà Nội bay vào miền Nam mừng vui tọa nguyện ước mơ gặp mừng gặp Lê Lộc người hùng quyền ninh gặp các mẹ các làng dâu cùng đến đây tâm sự giải bày cùng nhau chuyện mẹ, chuyện nàng dâu, chuyện từ lúc mới gặp nhau đến nay sống trọn mẹ chồng nàng dâu, dù cho sống ở nơi đâu, chỉ mong cuộc sống bình yên hàng ngày. Mẹ con mười ý vẹn tròn, trong nhà luôn ấm, ngoài nhà lại êm. Qua đây cũng chẳng nói thêm, chương trình cũng chẳng phải lo, đã đến nơi rồi mẹ sẽ đổi thay, dâu hiền thì sẽ khắc sửa ngay. Gia đình êm ấm, vui tươi cả ngày thơ rất là hay ở Sài Gòn chào đón Hải Dương <laughs> xin trao trọn nghĩa tình thương trọn rất đời còn khóc <laughs> dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ xin chào quý vị khán giả xin chào hai mc em là phan thị trang 28 tuổi đang làm à, wedding planner ở hà nội em làm dâu mẹ được 3 năm rồi ạ à. mình có em bé nào chưa chị à, em có em bé 20 tháng cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô dâu tương lai cô cảm nhận về à, người phụ nữ này như thế nào cái ngày đầu tiên thì ờ, ờ, con trai cô cũng báo trước là đến tuần ờ, thứ, thứ bảy này thì con sẽ đưa người yêu con về da thì đen mà chân thì chân voi trời mẹ có nhất trí không <laughs> mới về thì ra mắt thì cũng ít nói khi ăn cơm xong thì cô cũng bảo lên uống nước con ạ à. thế thì con quay đi quay lại chả thấy con dâu đâu cả hóa là đàng dưới bếp lúi húi là lau dọn bếp lau dọn phòng tắm nhà vệ sinh thế cô được lòng cô bé này cũng được đấy <laughs> về nhà đầu tiên đã đã tham gia cái công việc nội trợ trong gia đình cùng mẹ rồi còn với chị thì không biết chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không nghe nói mẹ là hiệu trưởng rồi mẹ lại là bà hội đồng nhân dân thì nghĩ là mẹ khó tính lắm dạ. nhưng mà về gặp mẹ thì mẹ rất giản dị mà lúc đó em thì đang là sinh viên vừa béo vừa đen <laughs> ăn mặc quê mùa lắm không trang điểm đâu mà trong khi con trai mẹ thì đẹp trai người người ừ. công việc ổn định em nghĩ chắc mẹ đánh trượt rồi đến lúc mà cưới thì hai nhà cũng phản đối dữ lắm không hiểu sao hai nhà đi xem bói thấy bói tốt tính bảo là cái chàng trai này là chăm vợ này yêu vợ này hiền lành này còn cái cô con gái này thì ờ, tốt bụng thương người thế là hai gia đình đồng ý cho cưới ạ là không không cô kỳ thì tuổi cô không đi xem bói nhưng cô tính tuổi thì hai cái tuổi không hợp xa quá thế mà cách nhau 400 cây nếu mà ở xa thế thì hai bên cũng vất vả thiệt nhất là thiệt con gái yeah. Dạ. muốn về gia đình thì là, là xa quá ít được về nhờ may cũng nhờ thầy bói <laughs> em có thêm cảm ơn thầy bói không em có thật sự luôn vì ờ, các mẹ nghe thầy bói lắm đúng rồi à. nếu thầy bói nó không được đâu đừng có lấy nhau à. là xong luôn rồi đó à, đúng rồi ạ à. khi mà về làm dâu ờ, những ngày đầu tiên thì cô thấy con dâu ờ, có như là những ngày đầu nó về để thăm mình không cháu cũng bình thường cháu đi học cũng ít khi là là về cái lội chợ cái thức ăn hay là cái chế biến các thứ nó cũng khác miền Bắc mình nhưng mà con thì cũng không dám nói mẹ thì cũng tâm sự là những cái thứ này thứ này thì mẹ làm con quan được không như nấu canh đấy thì ở ngoài quê ở Hà Nội thì mình cá mới lại vùng tơi hay là các thứ đấy nhưng mà trong miền Trung người ta không ăn những cái thứ đó mà mẹ cũng phải dạy con từ cả từ là nấu ăn rồi ờ, chế biến các món ăn con cũng thích mẹ là nấu nấu sôi, cuốn chả cuốn. Mẹ cũng dặn con, ờ, đến ờ, lúc đầu thì không làm được, nhưng đến bây giờ thì con cũng ờ, đạt điểm 9 rồi. À. rồi em thấy cảm giác là có những cái điều gì em chưa học với mẹ chồng không? Từ lúc mà về làm dâu mẹ giờ thì mẹ bao bọc lắm mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên nhiều vô kể cứ phải khoảng 25 30 kg thế xong mình ăn không hết nhà có hai vợ chồng thì phí công mẹ mẹ lại còn cho thêm tiền em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá cứ thế này con không lớn được mình không muốn mẹ lo cho mình quá vâng vì hai vợ chồng rất là tự lập rất muốn tự lập cũng hay nha có những nàng dâu lại muốn mẹ lo cho mình càng lo mình là càng thích hơn nữa ừ. còn này mẹ lo lại không không muốn cho mẹ lo nói luôn với mẹ như thế là cô cũng muốn ờ, ở nhà quê mà cô trồng được những cái loại rau đấy cô muốn mang đi cho con gạo thì ở quê nhưng cứ mỗi lần mang đi thì con dâu con trai đều mẹ mang đi xuất khẩu sao mà mang đi nhiều thế <laughs> ôi mà nó ở nhà thì cô chỉ cái gì cũng muốn mang đi dạ. báo mẹ nhiều lần nhưng mẹ cứ tiếc của, của quê mẹ mang đi cho con dạ. thế muốn là, ờ, là, là an toàn thực phẩm mà cũng sạch sẽ nhưng nó lớn rồi cô, cô cho tiền nó hoài <laughs> không ý là cô muốn là ờ, vợ chồng nó trẻ thì cô không cho nhưng từ khi có con là mà bà muốn là bà không đi siêu thị đi các chỗ mẹ chợ mẹ mua cho cháu được thì mẹ gửi tiền con để thì thoảng con mua cho cháu về cái việc chăm cháu á chị hai mẹ con mình có thống nhất với nhau không mẹ em là hiệu trưởng mầm non nên mẹ có kiến thức về chăm bé và vợ chồng em cũng nói trước là chúng con đi học các lớp về chăm bé rồi nên là cũng mong bố mẹ tôn trọng cách chăm sóc của con không biết là mẹ thì có suy nghĩ gì không mẹ cũng không dám nói lại với mình Đó. <laughs> rồi lúc đó cô khi mà con dâu nói vậy thì cô thấy tự ái không cô tâm lý cũng không được vui lắm vì là con nghĩ con nghĩ là cô đã trải qua là sinh hai lần mà nuôi con trưởng thành từ lớn đến bé là không phải đi viện thế thì cô cũng nghĩ là thôi thì giờ bây giờ nuôi con theo khoa học mà con đã, đã đi học tập vấn các lớp tập vấn rồi thì thôi cứ để cọ con cho nó chăm sóc nhưng mà mẹ cũng nhắc nhở là khi à, nuôi con phải những tháng này tháng này thì như thế này hay là khi nó nóng nó sốt thì làm sao thì phải cái cái bệnh cái cái, cái thuốc gia truyền hay như thế nào đấy chứ không không phải là cứ hơi tí nóng sốt lại đi bệnh viện Những cái điều quan trọng khi em nói câu đó em có biết rằng chắc chắn rằng mẹ chồng em sẽ buồn không em nghĩ là mẹ có buồn nhưng mẹ lại không nói thì à, vợ chồng và trong gia đình quyết định là cái gì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau để chia sẻ dạ cá tính nha yeah. Dạ. chứ thường mà nói con dâu nào nói mẹ chồng là mẹ phải tôn trọng cái chuyện à, lo con cái của vợ chồng con là là mẹ chồng nào dữ như hồi nãy à, như cặp đầu tiên á, là ừ. em mệt lắm luôn đó nha ừ. à, cái này là không? em có chồng à, vệ sĩ chồng quyết cái gì là bố mẹ không thay đổi được thì em cứ dựa vào chồng <laughs> dựa vào chồng cô thấy con dâu mình nó đối xử với mình cái gì gì chưa tốt chứ cô có cái vấn đề là mẹ chưa hài lòng rèn con về đêm đấy không dậy ti nhiều lần mà không thức đêm thế là rèn cái thời gian rèn thì mẹ lên thì mẹ lại cứ thấy con cháu khóc sốt rồi lắm bà thì làm ở trên lầu ba con ở đồ hai là cứ cứ thấy sao khóc là bà không ngủ được và dậy thì bà nhìn thì nó cứ lăn hết bên nọ bên kia toát hết mồ hôi ra mà mẹ không nói gì bố không nói gì cứ để kệ đấy bà sốt ruột lắm thế cứ đi lên đi xuống cuối cùng là bà ngồi cầu thang bà khóc chứ cứ nhìn thấy mẹ thì con dâu lại hắt tay ra này hắt tay này để mẹ ra mẹ không vào trời ơi tội nghiệp bà nhỉ sợ sợ là là là bà lên được hai ba bữa thì bà lại làm cái con nó đang rèn mà nhưng mà lúc mà chị hất tay mẹ ra vậy chị thấy mình có lỗi với mẹ không tại vì mẹ cũng muốn quan tâm với em bé mà thế mẹ thương mình nên mình cũng không thấy lỗi gì à. đúng mà nãy giờ qua hai cái câu chuyện thấy cô này cũng khá cá tính có lẽ là em cũng dựa vào chồng quá như thế mình cảm giác mình ăn hiếp mẹ chồng hơi nhiều <laughs> nó cũng muốn tốt thôi à. mình thì cuối cùng bây giờ mẹ cũng thấy con như thế là con cũng làm tốt cho cháu mẹ bản lĩnh thấy người mẹ chồng không có thể hy sinh cái nỗi buồn của mình để cho con cháu có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình có những điều gì mà mẹ làm khiến cho chị nhớ nhất có một câu chuyện mà em khá xúc động hàng tháng mẹ lên thăm hai vợ chồng một hai lần gì đó xong mẹ mang rất nhiều đồ ăn lên lúc nào cũng mong mẹ lên nhưng mong mẹ đi chợ về đó hôm đó là hà nội nắng nóng lắm thì mẹ lên chơi mấy hôm rồi mẹ về mà mẹ về giữa trưa thì lúc đấy em vẫn đang ngủ vì là đêm cháu quấy á thì khi xuống bếp là thấy Ờ, đồ ăn sáng đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi thế mẹ thì đi về giữa trưa nắng nhìn thấy thế em thấy thương mẹ quá thấy mình lớn rồi mà mình chưa làm được gì cho bố mẹ để mẹ vất vả ấy em khóc em nhắn tin cho mẹ em mới nói là con yêu mẹ con cảm ơn mẹ và em cũng chia sẻ câu chuyện đấy lên chương trình và bây giờ hai mẹ con ngồi đây tóm lại là mẹ cũng rất tình cảm với con dâu con dâu cũng rất tình cảm với mẹ có bao giờ mà cô nghĩ rằng là con dâu nó có làm điều gì cho cô vẫn còn trăn trở cô không nói được không có ờ, cái điều mà cô cũng hôm nay cô cũng muốn tâm sự với chương trình và với con dâu với cái này thì cô cũng chưa nói với con dâu là vì cái công việc của các cháu là nó các em nó, nó làm về đêm nhưng cũng có hôm không làm về đêm cũng nên thu xếp khoa học hơn để ngủ sớm và dậy sớm. Cái cơ bữa nhà anh chị thì ở trong miền Nam ra rồi các bác các cô chú đến này là mỗi người một việc. Làm mà con trai con dâu cứ ngủ thôi. Mẹ nên nào dậy gọi thì muốn gọi dậy nhưng mà thấy hai đứa nó ngủ ngon quá. Lại thương hại lại chạy suốt, cứ nhìn thấy nhiều việc quá lại chạy lên. <laughs> chạy lên lại thấy con dâu cũng ngủ ngon, con trai ngủ ngon lại chạy xuống. <laughs> Bốn lần như thế mà cô không dám gọi. À, chắc là do cũng nhiều việc quá chị hả? Dạ. Với lại chồng bảo với em là Vậy thì cứ ngủ <laughs> Giờ vẫn còn ngủ không em? Ngủ trễ không? Vẫn còn giờ, giờ, giờ sớm hơn một tí là khoảng 7 rưỡi dậy rồi Sắp xếp thời gian nào để chúng ta có thể ờ, dậy còn lo công việc gia đình Có những chuyện chúng ta cần thiết thì sao ha? Em có muốn nói gì với mẹ? Mong muốn điều gì thay đổi với mẹ? Con mong, con chỉ mong là mẹ ờ, bớt bao bọc con cái cho con trưởng thành con tự lập để con khẳng định với bố mẹ thêm nữa là con mong mẹ mang ít đồ ăn đi vì à, mẹ mang nhiều thì thì tội cho mẹ mẹ có bệnh về cuộc sống bác sĩ dặn là mẹ không được dắt xe đâu ấy thế mà mỗi lần mẹ mang lên 30 40 cân như thế thì sau này thế nào mà em còn không bê được thế sao mẹ lại sách được đi từ xe buýt rồi xe khách hai ba chặng liền trời ơi cường còn cháu đó biết là mẹ cô... cũng không phải lo là con con thiếu ăn đâu hoặc là cháu thì có bỏ bữa một tí cũng không sao không phải lo cháu đói cháu lạnh gì đâu cứ để cho chơi thôi nói chung là con dâu với con trai cô cũng nhắc nhiều lần cũng thương mẹ đã rút kinh nghiệm rồi nhưng khi mỗi lần sau đi thì lại cái kinh nghiệm đi đâu hết rồi lại tiếc <laughs> lại tiếc lại mang đi xếp rồi lại xếp ra xếp vô xếp vào cuối cùng lại xếp hết nói chung thế bỏ là, lại sợ con mình khó ăn đúng không ừ. nghĩ thế là là mẹ cứ mẹ cứ ừ, nói chung là mẹ bớt dần thôi chứ còn bỏ bỏ cái cái cái cái, cái, cái khuyên của các con thì mẹ chưa bỏ ngay được có bao giờ con nghĩ rằng con dâu sắp xếp đồ đem về quê cho mẹ không dạ mẹ không cho đó thấy chưa con dâu không cho mẹ vẫn cứ lên nhưng mà mẹ không cho là con dâu không đem cái đó là cái hết sức là quan trọng đôi khi cứ một chiều hoài đó thì nó cũng không hay rồi cảm ơn à, cô rất là nhiều hôm nay đến chia sẻ câu chuyện và hy vọng với câu chuyện ngày hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn thôi giờ mình hứa với mẹ điều gì à, để cho mẹ vui lòng ngày hôm nay đi con hứa với mẹ là con sẽ à, cố gắng ngủ sớm dậy sớm không dựa dẫm vào mẹ với anh nữa à, em bé lớn rồi thì con sẽ về thăm mẹ thường xuyên vì à, em bé có thể đi xe khách được rồi thế còn ừ, mẹ cũng mong muốn là con là thật thương yêu gia đình yêu các con và yêu bố mẹ và cuộc sống của con thì dù vất vả khó khăn thì cũng vượt qua hết Thôi nói sách ít lại cho nó nhẹ lại đi <laughs> Và hứa mẹ sẽ ờ, cố gắng dần dần giảm đi 40 cân còn 35, 35 còn 30, 30 <laughs> còn 25 <laughs> Giữ gìn sức khỏe cô nhé Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Một kỷ niệm để gửi cho gia đình Dạ à, Tôi là Nguyễn Thị Nhung à, Sinh 1958 đây là con dâu thôi cô run quá đúng không cô chắc hồi hộp hồi, hồi hộp dạ dạ, dạ chào mọi người À, dạ em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyền Chào chú Huyền Linh, chào Lê Lộc Năm nay em 25 tuổi Em có một bé 11 tháng rồi cũng là làm dâu mẹ được 11 tháng à, Khi mà cưới thì em uh, sợ em ra ở riêng <laughs> Nên không có làm dâu mẹ liền Bây giờ mình trở lại cái lúc đầu tiên đi đầu tiên mà cô gặp à, con dâu của mình đó dạ. cô cảm nhận đây là người phụ nữ thế nào trời ơi lần đầu tiên thì con trai cô nó dắt về đó dạ thật sự không có một cái gì có ấn tượng hết á cô nhìn cô nói chứ trời ơi lần đầu tiên mà vậy chắc lần sau tới chứ còn <laughs> sợ làm gì cô lo vậy nàng dâu tới mà không có được vun tắc á rồi ăn mặc một cái bộ đồ thông bình thường mà mang một cái đôi dép phải nói là cô ghét nhất thế gian luôn dép gì cô cái đôi dép mà của đàn ông mình nó tổ ông á mà mặc cái dạ bộ con xin lỗi cô con cười quá lớn là lại vì chú quyền linh có một đôi dép đang mang trọng dép đó của đàn ông mang đàn bà mang không đúng rồi trời ơi Chứ đàn ông mang dễ thương đúng không đúng rồi mà cô nhìn xong cô nhìn trời ơi bạn này được nha dạ. nếu mà là dâu không được đâu lần thứ hai nữa thấy tương đối được khá khá một chút hình như là mặc đồ tây <laughs> đầu á gặp ông xã là mình cũng sợ cái câu mẹ chồng nàng dâu á mình hỏi mẹ anh khó không nói trời ơi mẹ anh dễ lắm cái nó ai ừ. tin trời trời ai thằng nào cũng nói là mẹ chồng à, mẹ mình dễ vậy chứ nhỏ lớn anh có ấn tượng gì với mẹ không có hồi nhỏ anh đi học á ngày đầu tiên đi học á mẹ đưa tới trường xong á nha cái anh lúc đó anh cũng còn nhỏ anh lẻo để anh thi theo về nhà đi theo về nhà mẹ quay qua mẹ thấy cái bình gỗ độc mộc to như vậy nè mẹ phán một cái vào đầu bình gỗ nứt làm đôi mình nó chợ chết rồi má ơi bà già chồng này khó giữ rồi à nha giữ à cái gì cũng có cách trị hết quả bích dày có móng tay nhọn mà trời ơi mình phải suy nghĩ mình mình làm cách nào để cho mẹ ấn tượng và để mẹ dễ tính với mình chứ không có để khó vậy được cái lần đầu tiên anh kêu là về nhà đi nếu mà mẹ khó vậy mình phải thiệt là đoản thiệt là đản thì mẹ mới bỏ qua cho mình thế mình mới mặc bộ đồ thun xấu thiệt xấu xấu nhất luôn mà mình à có tính toán trước đó dạ, mình mang cái đôi dép cũng xấu thiệt xấu cái lần thứ hai qua thì thấy đỡ đỡ lại chốt rồi lần thứ ba mình tươm tất hơn thì mẹ mới bỏ qua cho từ từ nhưng mà gặp thì thấy mặt mẹ nghiêm quá nên sợ khi mà cưới xong ấy mình chạy ra riêng mình ở mình không dám ở chung ngày đầu tiên mà dám chơi kiểu liều đó luôn hả nhưng mà ngày đầu tiên về đó cô Ờ, tướng tá có ừ, bự gì không không hồi đó thì bé hơn tới khi mà có em bé rồi bị phát sồ ra vậy à, lúc đó nhỏ nhon nhon giống cô vậy hả không đâu thì bảy mươi ký à giờ tới em bé 92 ký tại này là mẹ với chồng nuôi tốt nuôi tốt à. những cái chuyện gì mà mẹ em với em hợp nhau nhất thấy hình không có cái gì hợp hả đây là nhiều <laughs> thì à, cũng biết quan tâm ờ mẹ ăn gì rồi bố ăn gì cái gì những cái chuyện gì cô để để cô kể cái chuyện à, dạ. cô kê chắc dài ba tập con dâu gì mà gan ha không thích cái gì của mẹ chồng là lia nó lia của cô hết năm đôi dép ha mà biết sao không cô mang số 37 để con mua cho mẹ với một đôi 40 cô mang như cái xuồng vậy cô nói trời ơi sao nó bà con thấy nó cũ quá không hỏi ý mẹ ly hết luôn trời ơi tưởng mua sao sai ý mẹ trơn thì à. mua mang chung mà nói vậy chắc vậy tính vậy tối ngày nói tối, rồi quần áo á, chú biết không đem quần áo của mẹ vừa tự dục luôn á bố sao vậy con thấy mẹ quần áo nhiều chẳng có bộ nào đâu bộ nào trời ơi chắc thiếu được chắc tính là hai mẹ con mặc chung đó thôi thôi thôi đừng từ nay chỉ đi đừng rớ tới đồ mẹ nữa nha con nha nếu mà con muốn yên nhà yên cửa trời ơi cái gì đâu mà tối ngày cãi nhau về vấn đề quần áo với giày guốc không à có khi nào nó nói ờ, tóc mè để về không được đâu không ổn đường li bớt <laughs> hai em biết không tôi cũng nói nè coi chừng mà được đằng chân lân đầu nha giờ ờ. dục dép guốc lên mốt dục tới cái gì nữa đó nha đó cứ Ủa vậy, sao à. vậy em? mấy cái đôi dép đó nó hư hết rồi nói chung là mẹ quý cái gì là mẹ để mẹ để dành mẹ không có xài thứ nhất là chuột cắn thứ hai là bụi rồi sức keo á mẹ thì ờ, thích đi mặc dài đi lễ thì mang giày cao nữa mà lần đó em thấy là té bố chồng với em phải chạy ra đỡ xe nên á em mới nghĩ là bây giờ không có để vậy được nếu mà để vậy hôm nào mà mẹ đi cái đôi đó nó sức rồi á mẹ té giữa đường không ai ấy hết mà mẹ có cái tật á đi đâu em điện thoại không có được em sốt ruột lắm hôm trước là mẹ đã té một lần rồi nên mình nghĩ là thôi bây giờ cứ ấy đi rồi chở mẹ đi mua mà mỗi lần mà đi mua kêu mẹ đi mẹ không đi rồi hôm đó tiện tay á mua đôi dép để đi ở nhà thì mới mới nghĩ là thôi kệ dép nhà đi rộng rãi nó êm chân nữa thì mua luôn đó chứ không phải là mình có ý gì với lại mua luôn sao không đúng số dạ tại vì lúc đó mình không mình mình kêu mẹ đi mua mà mẹ không có hỏi là số mấy mẹ cũng chẳng nói gì đó nói chung là ở nhà mẹ ý mẹ là mẹ muốn là tự đi mình rủ đi thì không đi nên á mình mua mua đại rộng cho đi cho nó dễ là ý cô ờ, con dâu muốn cô cũng bự bằng vậy đó mẹ em khỏe vậy đó <laughs> ngoài chuyện mà lia tất cả mọi thứ còn chuyện gì mà không hợp nhau nữa không cô vấn đề con ăn mẹ cho ăn kiểu này con cho ăn kiểu kia bây giờ đó là chia ra như vậy giờ mẹ cho ăn kiểu mẹ mẹ đốt, con cho ăn kiểu con con đốt. thế còn có đứa con và phân chia ra vậy rồi ngủ thì bố chồng ru con ăn theo ca à, có ca kiếp đàng hoàng buổi sáng bà nội dậy 5 giờ bà nội dậy cho uống sữa làm gì làm rồi tới 7 giờ con dậy ha con giặt vũ này kia nọ xong rồi con cho đi con đi ngủ tới 10 giờ tới ca của con coi như trạng thái đứa cháu này chắc nó nhiều nhiều mà cũng nhiều. thích nghi với ờ. lại nhiều à, hướng khác nhau coi như là sáng truyền thống chiều hiện đại <laughs> tại vì à, lúc đầu á mình mâu thuẫn cái chuyện đó lắm mình thì à, có thời gian bầu mà mình lên mạng mình coi cách này cách kia mình tìm hiểu cái gì tốt cho con mình xong rồi á chú huyền linh biết ông khổ lắm mẹ chồng á cứ kêu mày phải xây ra mày phải xây ra mày phải nghe lời tao cái mình nói trời ơi con không chịu đâu ăn cái đó không nhai được không tiêu hóa được mẹ nghe lời con cái hôm đó không biết là mẹ bực mình trong lòng sẵn cái bắt đầu á mẹ nấu xong á mẹ kêu để tao cho con ăn xong rồi cái mình mới thấy không được không được không được nêm mặn quá không được em bé nhỏ không có nêm muối được mình nói không à, không chịu không được à, không có nêm muối vậy được à, ngày xưa như vậy nhưng mà bây giờ không được bác sĩ nó không được mình ẩm cháu đi mẹ giận quá mẹ đổ luôn cái mình mới nói mẹ đổ đi nha không ăn đâu nhưng mà sau đó nói chung là mình cũng từ từ mình à, qua cái thời gian đó mình cũng ngọt với mẹ mình nói ờ mẹ ơi cái đó không được rồi như thế này như kia mình đưa mẹ ra y tế phường rồi mấy chị y tế làm công tác tư tưởng thì mẹ mới nhận ra từ từ rồi mẹ mới ờ, đồng ý nhưng mà hôm đó ghê lắm đổ có khi nào mà mẹ la chị mà la lớn một trận lớn luôn không ví dụ cái câu chuyện nó như thế nào chị thì cái hôm mà mẹ về mẹ phát hiện mình lia bớt giày đó mẹ rất là quý những cái đôi giày đó nên cái cho dù là nó có xúc keo hay là nó bị chuột cắm găm miếng thì mẹ vẫn để lại với lại mẹ em nghĩ là mẹ cũng tiết kiệm nên ờ, hôm đó là mẹ giận lắm nha mẹ đập bàn mẹ mẹ la nói mẹ chửi bới mẹ kêu là đồ của tao đồ quý bây giờ làm sao lúc đó em ở đâu em trời em cũng giữ mình ơi trời cãi luôn tại dạ, vì, mẹ tại chồng vì nói á, một dâu nói hai nói ba luôn tại vì hôm đó là mẹ đi về mẹ thấy mình dọn vậy mà mẹ không có biết là ở trong ở trong cái chỗ mà mẹ để giày á chuột nó cắn nó ị nó bày bừa ra trong nó mẹ đi về mẹ chỉ thấy mình dục thôi bố chồng với chồng cũng thấy được cái điều đó thấy mình dọn ở nhà như vậy thì bố chồng với ờ, chồng cũng binh thì mẹ lại lúc đó mẹ tức quá mẹ nói, bây giờ nha bố chồng chồng chị chồng ai cũng bính dâu để <laughs> nó lên đầu lúc đó mẹ nóng rồi mẹ không có nghe nữa tới mấy hôm sau nha mình lựa hôm nào á mẹ vui vui cái ờ, mình ờ, mua mấy cái đồ linh tinh giống như hộp vịt lộn vậy á mẹ ăn cái nói mẹ ơi không phải con cũng muốn như vậy giày dép như vậy rồi mình nói nhỏ nhỏ vậy cái ờ, mẹ nói nhưng mà muốn mua thì phải đưa kêu mẹ đi rồi cái nào mà phải hỏi ý mẹ con nói tại vì á con thấy hỏi hoài à mà mẹ làm lơ hoài à mấy cái đồ mẹ quý mẹ cứ để đó hoài chứ mỗi lần mẹ giận mua trứng vịt lộn về cho mẹ ăn vậy đó hả dạ cái đó là mình phải nịnh nào chứ à, anh mua chín trứng 10 trứng con ăn hết chín đúng không theo cô cô thấy con dâu cô đó thì nó cũng giống như phổi bò vậy đó mới gây lộn âm âm âm âm nó lắc nữa cái mẹ mẹ mẹ ăn cơm của bố bữa cô tức cô nói im đi đừng có có mợ giả lơi cái nó kêu lần sau con không mời mẹ nó nha nói ừ mà mẹ mà nói như vậy nó là con không có nhịn đâu đó trời ơi ghê không nhịn thì làm gì chén này nè con cho xuống đất luôn á trời ơi nhiều khi cô bảo là chắc cái tánh con này nó cũng ngông cuồng dạ. thì theo cô nghĩ á con gái là con người ta mà con dâu mới thật mẹ cha đem về thì bây giờ cô có hai đứa con dâu thì cô làm sao mà để vì con gái nó đâu có ở với mình thì thôi giờ con dâu mình sống chết nhờ nó bây giờ nó phan mình chắc chết <laughs> cho nên là giờ phải nịnh ngọt nó và ngọt nhạt với nó rồi chết giờ sống chết là trong tay dâu đúng không sao mà dữ dữ vậy em tại hôm đó là đang giận thì giận buổi sáng đó là buổi chiều em nấu cơm thì uh, em với là ông xã em rất là giống nhau ở chỗ là rất là thích cái bữa cơm gia đình ừ. thì hôm đó mẹ đi lễ về là em chuẩn bị cơm sẵn hết rồi cái mẹ về tới cái mặt mẹ xứng đến này nha mẹ ơi mẹ ăn cơm mẹ con bới cơm à, mời lơi ai mà ăn <laughs> mình lúc đó mình cũng vẫn còn nóng chuyện hồi chiều mình nói mẹ ăn cơm đi nha mẹ con bới nha trời ơi cái mặt tức là thái độ à. à rất là mình mình khó chịu trong người mà mình không thể nào mà mình dằn xuống liền được ai mà em em nói thật á ai mà mới cãi nhau đó mà quay qua nó ngọt liền người đó ghê lắm nên á mình thất là thật và mình nói con bới cơm mẹ ăn nha kêu ha no rồi không ăn nữa cái te te đi vô trời ơi nóng ơi là nóng con nói con mời đàng hoàng mẹ không ăn lần sau con không cho mẹ ăn nữa con nói thật á con chọn chứ con không cho mẹ ăn nữa <laughs> tức lắm rồi đó hôm sau á thì mẹ cũng nói là con thật lòng nhưng mà cũng phải biết lựa lời thí dụ hôm đó đi gặp cái người khác nóng là chuyện không phải như vậy thì mình nói thì mẹ cũng biết con nóng mình mời ăn cơm chỉ có cái giờ cơm là hòa giải gia đình nhất ví dụ ăn uống xong rồi có chuyện gì mình phải nói ra với nhau chứ không thể nào mà mình để trong lòng được trời ơi nói thiệt nha cái vai trò của em là binh con dâu á mà chị làm riết em không biết binh chị đường nào đúng rồi đó là thật ý ý à, ý cô nói nè cô nói dạ. sự thật dạ cô nói là cô sẽ chia sẻ đây không phải là lên như này không phải là xấu mà che mà tốt khoe đúng không dạ. tất cả những gì mình nói sự thật đúng không dạ. cũng trước khi cô lên đây này á thì à, hàng xóm này lên đi lên tôi xấu mặt ngày nào cũng gây lộn gì lên đi lên đi rồi làm cô cứ hồi hộp muốn chết luôn cô bảo chết cha lên toàn quốc biết mặt mình ở nhà đập lộn quýnh lộn và lên đây cô bộ nói gì hang lên không lẽ khen con dâu hay con không chưa khen mẹ chồng đúng không và dạ. tất cả những gì cô chia sẻ hết đó nó thôi bây giờ đất nó không chịu trời thì đời trời phải chịu đất yeah. Dạ. thì thôi giờ con dâu nó nóng thì mình cũng thôi mình cũng ờ, chịu thôi câu chuyện này là cô thật sự phải lên kể xấu nhau dạ đúng Những rồi cái gì mà đã trải qua rồi đó đúng rồi mình chia sẻ để có những cái câu chuyện khác của mẹ chồng nàng dâu họ sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn có bao giờ mẹ chồng làm em phải xúc động không dạ có chứ lúc mà em bầu á cái ngày đó là mẹ chở đi khám thai mẹ thì bé xíu à tại vì mình bầu to quá ờ, lúc đó em mập lắm em to lắm thì không có thể nào mà chạy xe được thì mẹ chở đi anh tưởng thì tượng con kiếm uh... Ờ, chở con to mình tưởng tượng lúc mà chưa có bầu chở còn không nổi thì chỉ có bầu chở sao ta <laughs> thì à, hôm đó mẹ chở đi thì vô bệnh viện bác sĩ bảo là bây giờ đẻ chưa mình mới nói đẻ bác sĩ đẻ hả để để để con ra hỏi mẹ chồng đã để coi đẻ được không cái ờ, mình mới chạy ra mình cũng thiệt tình mình mặc mấy vòng chạy ra hỏi mẹ ơi giờ bác sĩ cứ nhập viện mẹ thương mình mẹ quýnh lên bắt đầu một tay thì xách đôi dép một tay xách cái ba lô đi nhập viện nhập viện để gọi cho ông huy để gọi cho mẹ vợ rồi mẹ mẹ đi tới tới tới té cái bỏ mình phía sau mình thì bò bự rồi chuẩn bị đẻ nữa mẹ ơi mẹ ơi từ từ mẹ ơi không ngờ là ngoài mẹ mình ra còn có một người mà thương mình đến như vậy mẹ qua bên nhà ngoại mẹ nuôi nằm ổ cũng một tháng ừ, hai mươi mấy ngày một tháng hai mươi mấy ngày cái gì mẹ cũng lo hết cả quần áo giặt giũ thì nhiều khi mình cũng thấy rất là thương mẹ mẹ nói thôi chứ mẹ thương dữ lắm chứ bộ đâu phải là bỏ bê đâu mà cứ cãi mẹ hoài có bao giờ mà cô thấy con dâu làm gì cho mình xúc động chưa cãi nhau đó xong lát nữa mẹ mẹ đi chợ mẹ mày có khùng vừa vừa đây cái nó kêu trời con rủ mẹ thiệt mà cũng con giận quá đấy có mồm mép không cái nó kêu trời mẹ cứ nói vậy không thôi mốt con khỏi nói gì với mẹ nó kệ mẹ muốn làm gì mẹ làm con đấy ừ tốt nhất mày đừng nói gì tới tao nữa tao cũng nói tới mày luôn tức quá cho cơn giận nó chưa có nguôi nó mới gì cãi xong soạn cái nó mẹ mẹ ăn gì mẹ ăn gì à, đừng có môi mép cái nó trời sao mẹ cứ vậy không à mình cũng bực bội không biết chút rồi đâu mà giờ cái trời nó hở mồm ra mình đớp thôi nhưng mà thấy này cô con dâu nó cũng được đó chứ nó cãi nhau vậy nhưng mà sau cái chuyện đó là rủ mẹ đi ăn liền rủ mẹ đi mua sắm liền thì đó là một trong những cái điều mình hối hận đó cô Để, thì cô cũng biết nhưng mà cô trả thù liền của nó ngu mẹ bữa đi đâu hết á nạt lại cái nó kêu mẹ nhớ nha rồi lần sau con không bao giờ mời mẹ mẹ đừng có trách móc nữa lúc khác thì được lúc này thì không trời ơi như hai người bạn luôn á ờ. hai mc biết không phải là tốt đâu ý là ngọt để nhờ coi con đấy ngọt mẹ mẹ mẹ con cứ theo mẹ kìa mẹ đấy, cứ tối ngày bà nội không à mới vừa cho ăn xong bưng vừa cái mẹ mẹ nó ăn kiếm mẹ kìa mẹ rồi lại bưng xuống cứ bưng nhỏ lên bưng nhỏ xuống bưng nhỏ ra vô thành ra mình coi suốt ngày luôn cô dâu này rất là thông minh à. có tính toán có chiều hết trơn á à, thấy vậy chú phải vậy ha để xem uh, người thứ ba nói gì mẹ mình hỏi à, tại sao con bày cái này con bày cái kia mà vợ mình nói không con dọn dẹp hết rồi mà, mà mẹ cứ bày ra tại vì nấu đồ ăn cho cháu á mẹ cứ bày ra rồi à, vợ dọn còn khi mà vợ mình làm cái gì á chưa kịp dọn thì mẹ nói là vợ bày cái đó cái vấn đề đó cũng mình về mình cũng nói chuyện ở ờ, à, cái thì vợ cũng chưa làm xong thì mẹ cứ để đó khi nào mà làm xong vợ cũng dọn dẹp hết chứ không có cái gì mà phải gấp gáp mà ừ cái gì phải làm liền làm liền làm liền hết mình không có khó tính trong cái vấn đề đó mẹ thường hay nói với mình là sao ờ, mày binh dạ mày quá mày để dạ lên đầu hay cái gì đó nhưng theo quan điểm của mình cái gì đúng thì mình nói cái gì sai thì mình chỉnh chứ ờ, mình không có bên ai hết mẹ chồng nuôi em tốt quá em nuôi chồng sao mà đúng quá dạ tại ờ, em ở nhà nội trợ thì một tài chính là ông xã lo hết à. nên ông xã suy nghĩ nhiều á nhiều khi cũng không có mập nổi nãy giờ nghe ông xã nói thì mình suy nghĩ như sao những cái gì mà ông xã biết á là đều là do mình san sẻ hết chứ ông xã đi làm hầu như từ sáng tới tối nhờ vậy mà hai vợ chồng mới hiểu nhau hiếm khi nào cãi nhau lắm cô à, có mong muốn con à, dâu của mình thay đổi điều gì không à, thì cô muốn là thôi mẹ con thì sống chung với nhau nè thì phải là biết nghe lời thứ nhất đó à, thứ hai nữa ăn nói cái gì cũng nhỏ nhẹ đừng bóp chát mẹ nói câu cái bóp bóp bóp lại hai ba câu cái này cái điều này mẹ rất là buồn phải có cái chỗ nào mình chia sẻ đó em em của của của cô áo đen á cô à cô xuống ngồi tâm sự với nó cô xuống tâm sự với nó nó nó có buồn lắm mẹ chỉ muốn con cái gì mẹ cũng làm được muốn con là biết nghe lời mẹ đừng có cãi cho dù giờ mẹ nói nói sai đi con cũng đừng có cãi ừ con phải nhìn nhận biết là mẹ làm thì con cũng uh, ờ, ờ, nhà làm những cái việc lặt vặt hai mẹ bế con mà cho con ăn thì con lo chén bát cái này kia nọ đừng có đợi cho mẹ nhắc nhở mẹ nhắc nhở nhiều khi bực quá đang ẵm con ngoài đường về cái thấy uh, chén bát này kia kia bắt đầu la lối lên nó bảo trời ơi mẹ mẹ mẹ để con từ từ nó không có từ từ được bây giờ mẹ đưa con về thì con phải làm đi chứ đó là cái, cái điều như vậy thôi chị có điều gì muốn nói với mẹ không những cái việc mà mẹ làm á mẹ muốn em thay đổi á thì những cái đó là em làm được hết tại vì mình làm dâu mẹ mới có mười mấy tháng thôi từ từ mình phải thay đổi để mà sống chung với mẹ chứ sau này còn phụng dưỡng bố mẹ nữa thôi hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với à, mẹ chồng nàng dâu hồi nãy giờ thì cũng à, có nhiều cái mâu thuẫn cần giải quyết à, thôi sẵn đây là mình hứa với à, mẹ chồng mình thay đổi thế nào đi con thấy mẹ khóc á con cũng ờ, bối rối quá à tại đó giờ con con chưa thấy mẹ mà xúc động như vậy bao giờ hết á thì thôi từ nay về sau con sẽ ờ, cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ lại rồi à, chuyện gì á mà con bức xúc quá thì con sẽ nói với à, ông xã về mình mình loan tin qua ừ, đúng rồi nhiều khi nóng tính quá nói à, trực tiếp quá cũng <laughs> nóng quá nó đổ vỡ hết trơn ha mẹ thì hay nói dai con câu chuyện nhai hoài tôi cũng bực mình tự tốt con làm đừng để cho mẹ nói là Đấy cô là... cũng bớt dai dai là chút xíu cũng được hả cô hả đánh trời cho rồi già dạ là phải dai bớt dài chút xíu được không dạ được cô nói với con dâu đi rồi. từ nay chị đi mình nói một câu một thôi <laughs> một câu thôi con xin lỗi mẹ nha từ nay về sau có gì thì mẹ con mình giải quyết nhẹ ừ. nhẹ <laughs> mong sau câu chuyện này mẹ con sẽ gần nhau hơn hạnh phúc sẽ đến với cả nhà một kỷ niệm chương tặng cho chúng ta